Xin chào các bạn Bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân túi như thế này rồi ha Và cách đặt nè Phần bụng đi xuống, đẩy phần đáy đi lên và đưa hai bên hông qua Ta sẽ hoàn tất được phần thân túi như thế này Từ phần đuôi đi lên cái đoạn này ta sẽ tiến hành khâu cái phần dây kéo Ở đây mình sử dụng đó là dây kéo khóa nhựa ha Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại dây khóa kéo mà các bạn đang có cũng được trước khi khâu dây kéo thì các bạn sẽ cắt cho mình à, một cái tấm vải lót trước đối với những bạn nào mà muốn khâu lót ha thì để cắt được nè các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái phần thân của túi cho cái mũi móc của mình nó được căng ra sau đó mình sẽ tiến hành vẽ và cắt ha thì khi cắt nè các bạn sẽ đặt cho mình cái thân của túi lên trên sau đó mình sẽ cắt chừa ra mỗi bên là một cm ha cho tất cả các cái vùng luôn nè khi đã cắt được 1 cm rồi tiếp tục vẽ cho mình một đường sát với cái phần thân của túi nha. để lát nữa mình sử dụng cái đường này mình khâu vào trong thân túi ha bây giờ mình sẽ tiến hành khâu cái phần à, dây khóa kéo ha để khâu được cái phần dây khóa kéo để ý cho mình ở cái mặt đáy của túi nè mặt đáy của túi của mình á cái đường g nổi lên nó sẽ nằm ở bên ngoài ha các bạn sẽ đặt cho mình cái mặt này nằm xuống dưới đây là cái phần thân bụng nè thân bụng mình sẽ đặt xuống dưới ha sau đó đẩy cái mặt đáy lên trên và gấp hai bên thân hông lại ta sẽ có được cái phần thân của túi nè thì từ cái phần đuôi đi lên các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình dây khóa kéo từ cái điểm mà mình đánh dấu ở đây ha tháo kim đánh dấu ra nè mình sẽ tiến hành khâu từ cái phần đuôi của dây khóa kéo trước đặt cho mình cái mặt phải của dây phía kéo ra ngoài ha sau đó mình sẽ tiến hành khâu cố định cái đầu này trước để khâu cố định thì đơn giản thôi nè các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào những cái đường khâu tương ứng với nhau nha mình sẽ khóa lại một đầu của dây kéo trước các bạn có thể khóa cho mình hai hoặc là nhiều vòng ha để cho cái đầu này nó được cố định nè khi đã cố định được cái đầu của dây khóa kéo rồi bây giờ mình sẽ khâu một bên hông của phần thân túi với cái phần dây khóa kéo ha thì cách khâu cũng đơn giản thôi các bạn cứ đâm kim và khâu cho mình vào hai cái đường khâu tương ứng với nhau và khi khâu các bạn nhớ canh chỉnh cho mình cho cái dây ờ, cho cái phần ờ, thân túi của mình nó không có bị co lại nha hai cái điểm khâu tương ứng với nhau nè tiếp tục từ ngoài vào trong hai điểm khâu tương ứng ha ta có thể đâm kim vào chân móc cũng được hoặc là đâm kim vào cái đường móc mà nó tương ứng với nhau là được ha khâu tương tự cho mình cho đến hết đoạn này sau đó mình sẽ khâu cái phần còn lại nó tương đương và bằng với cái phần mà mình vừa khâu được ha tức là hai cái điểm mà kết thúc đây nó sẽ ngang bằng với nhau chứ nó không có bị chênh lệch nha canh chỉnh làm sao khâu cho nó đều nhau là được sau khi đã khâu cho mình cố định được dây khóa kéo và cái đoạn cuối nó cũng bằng nhau rồi ha đây dây khóa kéo của mình sẽ sử dụng như thế này nè đoạn này thì các bạn khoan cắt ha mình sẽ tiến hành mở cái dây khóa kéo ra và mình sẽ khâu lót bên trong trước thì việc khâu lót cho cái thân túi này cũng đơn giản các bạn sẽ đưa cho mình các cái điểm tương ứng với nhau đây là cạnh của phần đuôi ha gặp đôi cái phần đuôi lại nè đây là thân bụng nè thì các bạn chọn cho mình điểm chính giữa khi mình gặp đôi lại ở phần đuôi là cái phần mà mình chốt dây khóa kéo ở đây nè ta sẽ gặp theo cái mép mà mình vẽ được ha đưa cho mình cái điểm nằm chính giữa này và mình sẽ khâu chốt nó ở cái góc mà mình à, chốt của dây khóa kéo ha các bạn sẽ tiến hành khâu lại cho mình cái điểm này trước để mình có thể canh đều được cái tấm vải lót với thân túi nè và cách khâu thì cũng đơn giản mình sẽ khâu vào những cái đường khâu tương ứng với nhau ha khâu cho mình theo các cái mép mà mình vẽ được ở đây nè mặt này thì mình khâu sát với dây khóa kéo đây khâu đến hết như thế này rồi bên trên này cũng gặp lại cho mình theo cái mép mà mình vẽ nè sau đó mình sẽ khâu vào à, giữa của cái mũi móc nha các bạn đừng khâu vào luôn chân móc nha phần thân hông này cũng vậy nè ta có những cái chân móc này thì các bạn đừng có khâu vào chân móc mà mình sẽ khâu vào cái đường móc sát đó là được ta cũng gặp cái mép lại sau đó đưa vào nè tức là cái đường khâu của mình với cái mép của thân túi nó sẽ cách nhau tầm khoảng 0,5 cm ha sau khi đã khâu cho mình hoàn tất được cái vải lót vào trong thân túi rồi nè đây canh cho mình cái mép này nó chừa ra khoảng 0,5 cm nè để ta chừa ra các cái chân móc lát nữa mình khâu vào ha phần thân túi của mình khi khóa lại nó sẽ như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành khâu cái mép bụng với thân hông khâu hai bên lại như thế này ha sử dụng cho mình kim khâu và xỏ cái sợi len mình dùng để móc túi nè ta sẽ giấu một cái đoạn len nhỏ ở phía dưới ha các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở phần thân để mình cố định lại được một đầu của sợi dây nè đưa ngược lại xuống một à, cái sợi móc ha sau đó mình sẽ xỏ lên trên cái đường mà mình chuẩn bị khâu nè khi mình đã cố định lại được một đầu của dây rồi mình sẽ tiến hành khâu hai cái bên thân hông lại với nhau ha với phần bụng nè thì số hàng móc của phần thân hông với thân bụng nó bằng nhau nên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc của mỗi hàng móc tương ứng với nhau đâm từ trái qua phải nè guốc nhẹ sợi len ha sau đó tiếp tục đâm từ trái sang phải vào hai cái chân móc của hai hàng móc tương ứng với nhau thì các cái chân móc này khi mà mình khâu cái phần lót á nó sẽ hở ra chứ nó không có bị khít lại nè các bạn sẽ khâu dần dần cho mình cho đến hết sau đó mình sẽ khâu cái đoạn còn lại tương tự ha sau khi đã khâu cho mình được các cái thân hông lại với nhau rồi ở cái sợi dây khóa kéo cắt cho mình đi ha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 khi có cho mình được 7 mũi móc đơn liên tiếp cuốc cho mình cái sợi len ngắn để vòng tròn của mình nó nhỏ lại nè phần đầu mình móc xoắn ốc nên vòng thứ hai nè tháo kim đánh dấu ra đây là chân móc đầu tiên của vòng thứ hai ha thì vòng này mình móc xoắn ốc nên các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên này hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai ta cũng dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên của hai mũi cung chân móc đó thì móc vào cái chân đầu tiên ha chân đầu tiên có hai mũi móc đơn rồi thì làm tương tự cho 6 chân còn lại mỗi chân móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc chân thứ hai hai mũi móc đơn nè tiếp tục chân móc thứ ba móc hai mũi móc đơn chân thứ tư móc hai mũi móc đơn chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn chân móc thứ sáu móc hai mũi móc đơn chân móc thứ bảy là chân móc cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn như vậy là ta hoàn tất được vòng móc thứ hai ha sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng đầu tiên tiếp tục vòng móc thứ ba tháo cho mình kim đánh dấu ra và đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu đó ha ở hàng móc thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau nè chân đầu tiên là chân mình vừa tháo ra móc một mũi móc đơn đánh dấu vào chân này trước ha được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân thứ hai nè như vậy là ở đây mình sẽ có được cụm móc như thế này ha một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc nè các bạn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm thứ hai ha khi đã móc cho mình được đến cuối vòng ta sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc y chang như vậy ha vòng này mình cũng tăng được 7 mũi móc nè thì tiếp tục ta kết thúc vòng này rồi vòng móc thứ tư các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra vòng tiếp theo này sẽ dựa vào vòng móc ở bên dưới nó vòng móc bên dưới của mình có một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi ha ta có hai mũi mỗi chân nè đánh dấu cho mình vào cái chân đầu tiên để mình à, đỡ bị quên ha có được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc thì như vậy là vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha vòng móc kế tiếp thì các bạn cũng tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi là ta sẽ có 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân kết thúc vòng đó thì vòng tiếp theo sẽ là 4 mũi mỗi chân tiếp theo là 5 mũi mỗi chân ha móc làm sao cho cái vòng tròn này khi mà mình đưa vào trong phần thân nó sẽ có được một cái độ rộng hơn so với cái vòng tròn của cái khoảng này ha vòng này là hai mũi mỗi chân nè sau đó tiếp là hai mũi cùng chân ha và cứ tăng dần cho mình số vòng như vậy ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 6 vòng móc nè 6 vòng móc này giúp cho vòng tròn của mình nó có được một cái độ rộng rộng hơn so với cái phần miệng mà mình chừa ra ở thân túi nè và ở cái vòng móc thứ sáu này các bạn sẽ để ý cho mình nè mình móc cái vòng móc thứ sáu này với cụm móc là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè đây tăng 4 mũi mỗi chân ha sau đó là hai mũi cùng chân nè các bạn sẽ nhớ cho mình cái số mũi ở cái cụm này để lát nữa mình bo nhỏ lại cái phần đầu ha tiếp tục vòng kế tiếp nè tháo kim đánh dấu ra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 ta có thể móc tổng cộng là 9 vòng móc đều nhau nè giúp cho cái phần đầu của mình nó có được một cái độ sâu như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho vòng đầu của mình nó bo tròn lại nè thì đến cái hàng giảm mũi các bạn sẽ nhớ lại cho mình cái hàng mà mình tăng mũi cuối cùng ở cái phần đầu bên trên ở đây mình có 4 mũi mỗi chân nè xen hai mũi cùng chân ha các bạn sẽ đưa cho mình cái số 4 mũi này lên bên trên mình sẽ móc 4 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn trước ha bê cái số 4 đó lên nè mũi đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai nè mũi móc đơn thứ ba vào chân thứ ba và mũi móc đơn thứ tư vào chân thứ tư có được 4 mũi mỗi chân rồi ha thay vì tăng mũi bên trên chân kế tiếp mình móc hai mũi cùng chân móc thì lúc này hai chân kế tiếp các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một mũi ha thì cách chụm nó sẽ như sau các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên ngoài của mỗi chân móc nè đây là một chân móc của mình ha nó sẽ có hai đường móc một đường bên trong và một đường ở bên ngoài thì để chụm lại hai mũi này nó thành một mũi các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào các đường móc nằm bên ngoài nha thì ta sẽ đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế bên nè tiếp tục đưa kim ra phía ngoài đâm kim vào chân kế tiếp cũng đâm kim vào đường phía ngoài sau đó kéo cho mình qua hai chân trên kim lần thứ nhất kéo qua hai chân lần thứ hai như vậy là hai mũi phía dưới chụm lại thành được một mũi bên trên nè ta có được một cụm như thế này ha 4 mũi mỗi chân xen 2 mũi chụm chân các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta có 4 mũi mỗi chân được 4 mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp sẽ là hai chân chụm mũi ha đâm kim lần lượt vào hai đường móc bên ngoài của hai chân liên tiếp nè mũi thứ nhất nè mũi thứ hai lần lượt kéo len qua hai chân trên kim móc tương tự cho đến hết sau khi đã móc cho mình được đến cuối nè thì hai chân cuối cùng cũng là hai chân ta chụm lại thành một mũi nè lần lượt kéo len qua hai chân trên kim ha ta hoàn tất được hàng giảm mũi đầu tiên và giảm được 7 mũi ha tiếp tục nè tháo kim đánh dấu ra ở cái hàng móc giảm mũi thứ hai khác với cái hàng tăng mũi bên trên thì bây giờ mình sẽ giảm số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống một mũi ha thì hàng này mình có 4 mũi rồi nè hàng kế tiếp sẽ là 3 mũi mỗi chân đánh dấu vào chân đầu tiên ha sau đó tiếp tục mũi thứ hai vào chân thứ hai mũi thứ ba được 3 mũi nè ít hơn hàng phía dưới một mũi thì hai chân kế tiếp sẽ tiến hành chụm mũi ha cách chụm tương tự đâm kim lần lượt vào hai đường móc bên ngoài của hai chân sau đó kéo len lần lượt qua hai chân trên kim ta sẽ có được cụm thế này ha ba mũi mỗi chân xen hai mũi chụm chân nè móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ tăng thêm nhiều vòng móc như vậy nữa và các vòng móc kế tiếp sẽ hạ cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi ha ở đây 4 mũi nè thì hạ một mũi là 3 tiếp tục là 2 và tiếp tục là một ha cho đến khi cái vòng tròn nó vừa đủ để mình có thể nhồi gòn vào bên trong như vậy là khi mình đã hoàn tất được các cái hàng giảm mũi phần đầu của mình nó sẽ có được một cái khoảng trống nhỏ như thế này cái khoảng trống này các bạn sẽ tiến hành nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong để cho cái phần đầu của mình nó được uh, um, cứng cáp hơn ha khi cắt len thì chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó sử dụng cho mình kim khâu len nè bây giờ mình sẽ khâu bít cái khoảng này lại ta cũng đâm kim lần lượt từ ngoài vào trong các cái chân móc còn lại ha vào đường móc ở phía bên ngoài nhé đến chân cuối cùng rồi thì guốc nhẹ cho mình sợi len cho nó nhỏ lại nè đây ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu như thế này đoạn len thừa còn dài này các bạn có thể sử dụng để mình khâu phần đầu này vào trong cái phần cổ của túi nè thì khi khâu các bạn sẽ khâu tương tự cho mình vào hai cái chân móc nó tương thích với nhau ha luôn cho mình cái đoạn len này ra phía ngoài nè là vào cái hàng móc mà nó tương thích với cái phần à, cổ của túi á sau đó mình lần lượt khâu cho các cái chân móc nè với các cái đường móc tương ứng ha mình sẽ khâu một phần cho đến hết và khi các bạn khâu cho mình đến cái phần dây khóa kéo thì mình sẽ sử dụng kim và chỉ khâu tay ha các bạn sẽ khâu cho mình cái khóa kéo sát vào nè ta sẽ chốt lại được cái đầu của dây khóa kéo vào trong thân của vịt ha tiếp theo sẽ là mỏ vịt thì phần mỏ vạch mình sẽ nói nhanh ha cách móc thì cũng tương tự giống như phần đầu nhưng mà phần đầu mình tăng 6 hàng phần miệng các bạn chỉ tăng cho mình hai vòng móc thôi nhé từ vòng móc thứ ba trở đi sẽ móc đều và không tăng mũi cho đến khi cái phần miệng của mình nó có được một cái độ sâu như thế này khi kết thúc được phần miệng cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài và tiến hành nhồi gòn vào bên trong mình sẽ tiến hành khâu phần miệng vào trong đầu ha lưu ý cho mình khi khâu phần miệng các bạn sẽ khâu cho mình làm sao cho phần miệng của mình nó dẹp để cho nó giống với mỏ vịt hơn ha lưu ý ở mỗi vòng móc của mỏ vịt thì các bạn sẽ kết thúc bằng một mũi dời vào chân đầu tiên của cái vòng đó ha chứ mình không móc xoắn ốc nữa nha phần nón thì cũng tương tự mỗi vòng móc các bạn cũng kết thúc bằng một mũi dời vào chân đầu tiên chứ không móc xoắn ốc ha và phần nón cách tăng size cũng tương tự giống như là phần đầu ở cái phần đầu của vịt mình tăng tổng cộng là 6 vòng móc thì đối với vòng nón các bạn chỉ tăng cho mình tầm khoảng 3 cho đến 4 hoặc là 5 vòng móc thôi ha để cho vòng nón của mình nó có cái độ nhỏ khi được tới cái vòng tăng mũi rồi nè từ cái vòng móc không tăng mũi thì cái hàng đầu tiên của cái vòng không tăng mũi nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên trong đây ha khi móc cho mình các cái vòng móc tăng mũi nè được 4 vòng móc tăng mũi rồi nè thì tiếp tục từ cái vòng móc không tăng mũi hàng đầu tiên của vòng không tăng mũi các bạn sẽ để ý cho mình ở mỗi chân móc ta có hai đường móc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc bên trong và móc hàng đầu tiên của cái phần không tăng mũi nè từ hàng thứ hai thì mình sẽ móc luôn vào chân móc nè móc thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi phần thân nó nó có được một cái độ sâu ha thì đến đó các bạn tiếp tục viền cho mình một hàng màu kem để tạo điểm nhấn cho phần uh, vành nón ha tiếp tục là đến cái phần vành hàng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình cụm móc là một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc nè móc tương tự cho mình cho hết cái vòng đầu tiên vòng thứ hai và vòng thứ ba thì không cần tăng mũi ha móc đều thì ta sẽ có được cái phần thân nón như thế này kết thúc cũng cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó ta sẽ tiến hành nhồi gòn vào trong thân nón và khâu phần nón vào trong đầu ha bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách móc cái phần chân và cánh ta quay lại cách móc mỏ vịt thì cách móc cái phần cánh ở phần tăng size thì bạn sẽ làm tương tự giống như phần mỏ nhưng mà phần cánh các bạn sẽ móc cho mình nhiều hơn cái phần mỏ một hàng móc tăng mũi ha thì ở đây mình có ba hàng móc tăng mũi nè từ hàng móc không tăng mũi đối với phần mỏ mình không tăng mũi móc đều còn đối với phần cánh các bạn sẽ giảm cho mình một mũi ở mỗi vòng thì cách giảm mũi như sau ha thay vì mình móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn nè thì ở đây mình không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn tức là ở đây mình đã giảm được một mũi đầu tiên ha sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa thì ta sẽ có được cái phần cánh với cái độ bo nhỏ lại giảm một mũi ở đầu tiên ha phần cánh của mình nó sẽ có được một cái độ nghiêng nè bỏ qua chân đầu tiên rồi thì các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn ha móc đến chân móc cuối cùng rồi móc vào chân đầu tiên của vòng này một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len ta cũng cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó nhồi gòn vào bên trong và khâu cái phần cánh vào hai bên của vịt ha ta có được phần cánh với cái độ bo nhỏ lại như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần chân ha ở đây mình đã có móc sẵn một cái chân vịt như thế này thì trước tiên các bạn cần móc cho mình các cái móng chân vịt trước ha ở đây mình đã móc sẵn hai cái móng vịt nè các bạn sẽ tiếp tục tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên hai mũi móc xích một hai đâm kim vào chân móc xích đầu tiên á móc vào đó cho mình 7 mũi móc đơn ha móc đơn đầu tiên nè để nhớ được mũi móc nè dùng kim đánh dấu đánh dấu vào mũi móc đơn đầu tiên mà mình vừa tạo được tiếp tục là mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy có được 7 mũi móc đơn rồi các bạn đâm kim vào chân mà mình đánh dấu nè móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng đầu tiên hả móc lên một xích vòng đầu tiên có 7 mũi tạo 7 chân cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc nè móc vào đó một mũi móc đơn trước có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào chân đầu tiên ha các chân còn lại thì móc đều cho đến hết móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba vào chân thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy vào chân móc cuối cùng ha kết thúc thì mình cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta đánh dấu đầu tiên nè ở đây nó có một cái đường móc nè cái đường này không phải là cái chân móc ha mà nó là cái mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha ta không móc vào đó móc vào chân đầu tiên của vòng này một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len các bạn sẽ móc tương tự cho mình hai cái móng đầu tiên ha và cắt len nè đến cái móng thứ ba thì ta sẽ không cắt len lúc này để ý cho mình mỗi vòng móc ta sẽ có 7 chân móc 7 chân móc nè tính luôn cả cái chân mũi dời ở phía sau là 8 mũi ha đây đây là cái chân mũi dời kết thúc vòng thứ hai nè đây cũng tính là một chân móc luôn ha có 8 mũi móc cho một vòng thì các bạn sẽ móc cho mình bốn chân đầu tiên mỗi chân làm một mũi móc đơn trước một nè đánh dấu vào chân đầu tiên ha tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai móc đơn thứ ba vào chân thứ ba và móc đơn thứ tư vào chân thứ tư móc được vào bốn chân rồi ha thì tiếp tục các bạn sẽ đưa cho mình cái móng thứ hai ở cái móng thứ hai này điểm bắt đầu móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào cái chân của mũi dời ở phía sau sợi len thừa á là cái chân thứ 8 mà mình tính ở đây ha đây là chân mũi dời nè đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn được mũi móc đơn đầu tiên vào cái móng thứ hai rồi nè tiếp tục ba chân kế tiếp đã có móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư như vậy là mình cũng có được bốn mũi móc đơn vào cái móng thứ hai ha tiếp tục mình sẽ nối cái móng thứ ba lại cũng tương tự đâm kim vào chân của mũi dời kết thúc phía sau sợi len thừa nha móc vào một mũi móc đơn nè tiếp tục chân kế bên một mũi móc đơn nè móc đơn thứ ba nè và mũi móc đơn thứ tư đến đây mình sẽ có được một nửa của chân rồi ha nửa còn lại nè móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn sau đó dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân đầu tiên của cái nửa còn lại tiếp tục ba chân kế tiếp nè mỗi chân làm một mũi móc đơn ha như vậy là mình có 4 mũi móc đơn vào cái móng thứ nhất tiếp tục móng thứ hai cũng còn 4 mũi nè móc 4 mũi móc đơn vào bốn chân móc đó móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba nè mũi móc đơn thứ tư nè tiếp tục ha móng cuối cùng cũng có 4 mũi thì móc nè mũi móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba nè mũi móc đơn thứ tư của cái móng cuối cùng này sẽ là cái chân của mũi dời kết thúc ha đây ba mũi rồi nè thì chân kế tiếp là chân của mũi dời kết thúc cái móng đầu tiên đó móc vào đó cho mình một mũi móc đơn ta có được mũi móc đơn thứ tư ha và hoàn tất được cái nửa còn lại của chân nè kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên của vòng này móc vào một mũi dời lên một xích lúc này mình có được những cái chân móc rõ ràng rồi ha thì hàng thứ hai của phần chân mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đánh dấu vào chân đầu tiên tiếp tục tương tự cho các chân còn lại cho đến cái điểm mà mình đánh dấu ha đã móc cho mình các cái mũi móc đơn còn lại hai chân móc cuối cùng của cái phần này là hai cái chân móc sát bên của cái mũi mà mình đánh dấu ha thì hai chân móc sát bên này các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một mũi thì cách chụm như sau ta đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế cuối tiếp tục luồn kim ra bên ngoài đâm kim từ ngoài vào trong chân thứ hai là chân cuối cùng ha kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết như vậy là mặt đầu tiên của chân mình hoàn tất giảm được một mũi ở cuối tiếp tục mặt thứ hai nè tháo kim đánh dấu ra chân đầu tiên một mũi móc đơn đánh dấu lại vào chân này ha các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến hai chân móc cuối cùng của cái cạnh này ha khi móc được đến hai chân cuối cùng rồi thì mình cũng tiến hành chụm hai chân này lại thành một mũi nha ta cũng đâm kim lần lượt vào hai đường móc bên ngoài của mỗi chân móc đó sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ha Được cái cạnh còn lại rồi nè kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta gây nên đối với những bạn nào mà không xác định được mũi cuối cùng của vòng thì có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân cuối cùng mà mình móc được của vòng này ha sau đó đâm kim vào chân mà mình đánh dấu đầu tiên móc vào đó một mũi dời móc lên một xích hàng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự giống như hàng phía dưới từ chân đầu tiên cho đến hai chân kế cuối nha mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn lúc này mình không giảm mũi nè đánh dấu vào chân đầu tiên trước tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hai chân móc kế cuối ha đến hai chân cuối cùng của cái cạnh này thì cũng chậm lại cho mình hai cái đường móc bên ngoài thành một mũi ha Đâm kim lần lượt vào hai đường móc bên ngoài của hai chân nè sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ta có được cạnh đầu tiên ha cạnh thứ hai nè móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn đánh dấu nè tương tự cho các chân còn lại cho đến hai chân cuối cùng ha khi móc đến hai chân cuối cùng nè ban đầu mình có đánh dấu vào chân cuối cùng rồi nè thì từ cái chân cuối cùng này với cái chân kế cuối nó ha chụm lại thành một mũi lần lượt kéo qua hai chân cho đến hết có thể đánh dấu vào chân cuối cùng này ha tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta đánh dấu đầu tiên của vòng này móc vào một mũi dời móc lên một xích sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi phần chân của mình nó có được một cái độ rộng vừa phải ha sai chân này mình móc tổng cộng là 6 hàng móc cho cái phần giảm mũi này thì đến điểm kết thúc nè ta cũng có hai cạnh như thế này ha thì hai cạnh này nó sẽ nằm ở hai bên của phần chân thì bây giờ mình sẽ tiến hành dùng một cạnh để móc các bạn dùng cho mình một cạnh đầu tiên để móc ha thì cái cạnh đầu tiên của mình lúc này nó có tổng cộng là 7 mũi móc ha thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ở đây 7 mũi móc này ta sẽ giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối thì mũi ở đầu tiên này các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn các chân nằm chính giữa mỗi chân là một mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình còn chưa lại hai chân móc cuối cùng hai chân móc cuối cùng tức là hai cái chân móc sát bên của cái chân mà mình đánh dấu bên này ha chụm lại thành một mũi nè thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc cho cái hàng đầu tiên này móc lên một xích quay ngược đầu móc lại để móc hàng thứ hai hàng thứ hai thì tương tự bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn đánh dấu vào chân mũi móc đơn đầu tiên ha sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân móc nằm chính giữa chừa lại hai chân móc cuối cùng đến hai chân móc cuối cùng thì tiến hành chậm mũi nè thì cách chậm như sau ha ta đâm kim vào chân kế cuối kéo lên đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên sau đó kéo cho mình qua hết ba chân trên kim như vậy là ta chụm được hai mũi thành một mũi ha lên một xích và quay ngược đầu móc lại lúc này cái hàng móc này của mình còn lại ba mũi móc các bạn có thể móc thêm cho mình một hàng móc để mình còn lại hai mũi móc ở đây bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai nè đánh dấu vào chân đầu tiên ha sau đó tiếp tục ở cái mũi cuối cùng ta còn lại một chân móc thôi thì các bạn cứ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn để mình còn lại cái hàng này là hai mũi móc nè đây phần chân của mình nó sẽ có được một cái đáy như thế này thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân ha móc lên một xích nè để ý cho mình ở đây mình có các cái chân móc mà ta móc mũi móc đơn vào đó thì chân này móc một mũi móc đơn đánh dấu vào chân này ha tiếp tục các cái chân móc kế tiếp nè một ổ chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn ta có móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba nè móc được cho mình hết cái cạnh của cái phần đáy dưới rồi nè lúc này mình sẽ di chuyển kim đến cái phần thân ở phía trên của chân nè thì ta sẽ móc vào chân mà mình đánh dấu này là cái chân đầu tiên của cái hàng à, còn lại của phần chân ha móc vào đó cho mình một mũi móc đơn ta có mũi móc đơn thứ tư tiếp tục làm lần lượt tương tự ha móc đơn thứ năm nè móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 móc đơn thứ 10 cái chân mà mình đánh dấu cuối cùng này nó là cái chân của cái mũi cuối cùng ở phần viền rồi ha tháo kim đánh dấu ra nè móc vào đó một mũi móc đơn luôn sau đó tiếp tục di chuyển qua cái cạnh của phần đáy nè mỗi chân một mũi móc đơn chân mà mình đánh dấu tháo kim ra móc một mũi móc đơn kết thúc rồi thì mình sẽ tháo kim đánh dấu của cái vòng đầu tiên này ra tức là mũi móc đơn mà ta đánh dấu đầu tiên ha móc vào đó một mũi dời móc lên một xích như vậy tổng cộng là mình sẽ có được 14 mũi móc đơn cho cái vòng này và nó đã có cái chân móc rõ ràng rồi thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình nhiều hàng móc đều mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn nè đánh dấu vào chân đầu tiên ha tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối sau đó thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi phần chân mình nó có được một cái độ sâu để mình có thể nhồi gòn vào bên trong ha móc đến cuối vòng móc vào chân mà ta đánh dấu đầu tiên của vòng móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng thứ hai lên một xích làm tương tự thêm nhiều hàng móc ha cho đến khi cái phần chân của mình nó có được một cái độ sâu nè thì ở đây mình đã làm thêm cái chiếc thứ hai ha các bạn có thể nhồi gòn vào bên trong cho chiếc thứ hai nè để mình có thể tạo cái độ cứng cáp cho phần chân kết thúc cũng cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng cái đoạn len này mình khâu vào trong thân của túi ta sẽ có được hai chân tương tự như vậy ha tiếp tục là phần áo các bạn sẽ tạo cho mình một nút kéo sợi lên dài nè có được một nút rồi tùy vào cái phần thân của túi các bạn sẽ móc cho mình xích đầu tiên có cái chiều dài bằng từ bên này qua bên này ha mẫu này thì mình móc lên tổng cộng là 36 mũi móc xích Khi có được 36 mũi móc xích ta đưa vào phần thân thì nó sẽ có cái chiều dài bằng từ à, hai bên vai lại ha. Đến đây thì móc lên một xích. Móc vào cái chân móc 36 một mũi móc đơn. Sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết. Sau đó mip tiếp tục cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy cho đến khi mình đạt được một cái độ cao cho phần thân éo. Mình đã móc lên được 10 hàng móc cho phần thân éo nè thì tiếp tục phần thân trước các bạn sẽ móc cho mình một cái phần thân trước như thế này thì mình sẽ móc cái phần thân trước này ha các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau đâm kim vào chân đầu tiên kéo len qua chân móc móc lên một xích và chân đầu tiên nó móc tiếp vào đó một mũi móc đơn chân thứ hai móc một mũi móc đơn ta sẽ có hai mũi móc đơn cho hàng đầu tiên nó sẽ tạo ra cái phần vai hàng móc thứ hai nè móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Chiều móc của hàng thứ hai này từ phần cổ đi qua thì từ phần cổ đi qua móc vào chân đầu tiên của phần cổ hai mũi móc đơn để tạo cho mình được một cái độ xéo như thế này ha chân đầu tiên từ phần cổ đi qua nè móc hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên đó các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn ha như vậy là mình đã tăng được một mũi từ phần cổ đi qua nè lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng kế tiếp này mình móc từ cái phần cánh đi qua thì từ phần cánh đi qua mình sẽ móc đều không tăng mũi ha móc cho đến chân cuối cùng cái chân cuối cùng này là cái chân nằm bên phía của cổ thì mình sẽ móc hai mũi móc đơn sau đó lên một xích tiếp tục quay ngược đầu móc hàng này theo chiều phần cổ đi qua chân đầu tiên hai mũi móc đơn các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn lên một xích quay ngược đầu móc và móc thêm nhiều hàng móc như vậy cho đến khi cái phần à, à, thân của mình nó có số hàng móc bằng với phần thân sau ha nó sẽ có được một cái tạo cái cổ tim như thế này sau khi đã tạo được hai bên thân rồi bây giờ mình sẽ nối lại toàn bộ để tạo khoảng trống luôn cánh vào ha thì hàng cuối cùng kết thúc rồi móc lên một xích quay ngược đầu móc lại từ phần cổ đi qua cũng móc hai mũi móc đơn các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn ha móc được đến chân cuối cùng rồi ở đây các bạn có thể móc lên cho mình tầm khoảng 1 cho đến 2 xích ha sau đó mình di chuyển kim đến cái cạnh phía thân sau mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè ta sẽ tạo ra được một khoảng trống để luồn cánh ha tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối thì đến đây cũng tạo một đến hai xích sau đó nối tiếp vào bên này ha và móc cho đến cuối vòng sau khi đã móc cho mình hoàn tất được cái phần áo rồi thì mình sẽ tiến hành mặc vào cho cái phần thân vịt nè và khâu tất các họa tiết trang trí vào trong thân của vịt ha ta sẽ hoàn tất được một cái thân túi như thế này phần áo các bạn cũng có thể trang trí thêm các cái họa tiết khác lên thân áo ha phía sau túi các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một sợi dây đeo để mình canh chỉnh và đeo vào trong thân người ha các bạn có thể gắn cho mình thêm một cái khóa canh chỉnh để canh chỉnh chiều dài của sợi dây đây là phần trong của túi ha các bạn có thể để cho mình quần áo hoặc là tã sữa hoặc là cũng có thể để điện thoại và một số phụ kiện nhỏ cá nhân như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo hình chú vịt xinh xắn như thế này mẫu này thì cũng có thể áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha và ta cũng có thể đổi màu để phù hợp cho trang phục mà các bạn sử dụng. Chúc các bạn thành công!